Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu nón vành bèo cho bé như thế này. Ở đây mình móc họa tiết mũi đơn từ trên đỉnh nón xuống và ở phần vành nón thì mình có làm gợn sóng. Trên đỉnh nón thì có làm cuốn ba lá và có một sợi dây để mình à, có thể trang trí cho phần thân nón nè. Đây, mẫu nón vành bèo như thế này. Thì dụng cụ mình gồm len miêu cô tông,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 nên bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn kỹ hơn về cách móc cái phần thân nón ở phía trên ha cũng như là cái cách thêm mũi cho cái phần vành này nó rộng ra nè đầu tiên tạo một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn móc lên một mũi móc xích sau đó móc cho mình vào cái vòng tròn ta vừa tạo này nè móc vào đây 7 mũi móc đơn móc đơn thứ nhất móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu và móc đơn thứ bảy khi được 7 mũi móc đơn liên tiếp nắm sợi len ngắn gút thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại và móc cho mình vào cái chân móc của mũi đơn đầu tiên ở cái vòng tròn này nè ta sẽ móc vào cái chân móc của mũi đơn đầu tiên móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc 1 2 như vậy là ở đây mình không kết mũi nè tiếp tục móc vào chân móc thứ hai của cái vòng tròn này hai mũi móc đơn cùng chân móc chân móc thứ ba cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc tương tự chân thứ tư cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc chân móc thứ năm cũng hai mũi móc đơn cùng chân móc chân thứ sáu cũng móc hai mũi móc đơn vào chân móc này và chân móc thứ bảy cũng móc cho mình vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc như vậy là ta vừa kết thúc được vòng móc thứ hai nè và nó móc xoắn ốc với cái vòng móc thứ nhất ha thì từ đây cái chân móc kế tiếp sẽ là chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới nè các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên này hai mũi móc đơn cùng chân móc đây hai chân cùng chân phía dưới móc vào cái chân móc đầu tiên hai mũi móc đơn đây các bạn để ý cho mình nè hai chân cùng chân phía dưới của cái chân móc đầu tiên ở vòng móc thứ nhất á ta sẽ móc vào chân móc thứ nhất này hai mũi móc đơn sau đó chân kế bên sẽ là chân móc thứ hai của hai chân cùng chân phía dưới ta sẽ móc vào đây một mũi móc đơn như vậy là ở vòng móc ta móc được vào hai chân đầu tiên nè chân đầu tiên hai mũi móc đơn và chân thứ hai một mũi móc đơn hai chân móc kế tiếp sẽ là hai chân móc của một chân móc ở phía dưới nè hai cái chân móc này đây là chân đầu tiên và bên cạnh là chân móc thứ hai ta sẽ móc vào cái chân đầu tiên của hai chân cùng chân phía dưới móc vào chân đầu tiên này hai mũi móc đơn chân móc thứ hai ta sẽ móc một mũi móc đơn tiếp tục hai chân móc kế bên cũng tương tự giống như hai chân móc mà ta vừa móc á tức là chân móc thứ nhất của hai chân cùng chân phía dưới móc vào hai mũi móc đơn để ta thêm mũi ha đây hai chân cùng chân phía dưới nè chân thứ nhất và chân thứ hai thì móc vào chân thứ nhất hai mũi móc đơn và chân móc thứ hai sẽ móc một mũi móc đơn thì ta được thêm một cụm chân móc hai mũi móc đơn cùng một chân móc xen kẽ một mũi móc đơn nè tương tự ở hai chân móc kế tiếp sẽ là hai chân móc cùng một chân ở phía dưới nè đây hai chân cùng chân phía dưới chân thứ nhất và chân thứ hai thì chân thứ nhất móc vào cho mình hai mũi móc đơn ha một và hai chân thứ hai sẽ móc một mũi móc đơn vào đây và các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại nè khi gặp chân móc thứ nhất của hai chân cùng chân phía dưới thì chân thứ nhất móc vào hai mũi móc đơn và chân còn lại ta sẽ móc một mũi móc đơn hai chân kế bên cũng tương tự chân thứ nhất của hai chân cùng chân phía dưới móc vào hai mũi móc đơn và chân còn lại móc một mũi móc đơn tiếp tục chân kế bên sẽ là chân móc đầu tiên của hai chân cùng chân phía dưới và móc vào hai mũi móc đơn sau đó chân còn lại là một mũi móc đơn kế tiếp sẽ là chân móc đầu tiên của hai chân cùng chân phía dưới cũng móc vào đây hai mũi móc đơn sau đó chân còn lại móc một mũi móc đơn thì như vậy là vòng móc thứ ba của mình vừa hoàn tất ha và cái vòng móc của mình nó sẽ móc xoắn ốc như thế này nè thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái vòng móc còn lại ha mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nè chỉ khi nào mà ta gặp cái chân móc đầu tiên của hai chân cùng chân phía dưới ha thì mới móc vào đó hai mũi móc đơn để ta tăng mũi cứ làm liên tiếp cho mình xoắn ốc mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi gặp chân móc đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới thì móc vào chân đầu tiên hai mũi móc đơn sau đó các chân móc kế tiếp mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc các bạn cứ móc lần lượt cho mình cho đến khi ta gặp chân móc đầu tiên của hai chân cùng chân phía dưới nè thì cái chân đầu tiên sẽ móc cho mình thêm một mũi tức là ta sẽ có hai mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên ha thì cái hàng móc của mình lúc này nó móc sẵn ốc như thế này nè thì cái việc mà tìm thấy cái mũi móc đầu tiên của hai chân cùng chân phía dưới nó rất là đơn giản ở đây mình có móc sẵn một họa tiết nhiều màu nè cho các bạn có thể dễ phân biệt được đâu là mũi móc đầu tiên ha thì màu xanh nhạt ta có hai chân móc cùng một chân ở phía dưới nè thì cái chân đầu tiên của hai chân móc này ta có hai mũi móc đơn cùng chân cho cái hàng màu xanh đậm và chân đầu tiên của hai mũi móc đơn cùng chân ở màu xanh đậm này thì màu trắng ta cũng móc vào chân đầu tiên hai mũi móc đơn ha các bạn cũng làm tương tự nha ta cứ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cho đến khi mà ta gặp cái chân móc thứ nhất của hai chân cùng chân phía dưới nè thì cái chân thứ nhất ta sẽ thêm một mũi ở đó tức là ta sẽ móc hai mũi móc đơn vào đây tương tự cho hàng màu xanh đậm ở phía dưới nè ta cũng móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc và cái chân móc ta móc đó nó nằm ở chân thứ nhất của hai chân cùng chân phía dưới ở phía dưới nè đây tương tự cho cái chân móc màu trắng cũng vậy ha thì đối với các cái vòng tròn ở phía trên của thân nón để ta thêm mũi nè các bạn cứ móc tương tự xoắn ốc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha chỉ khi nào mà gặp cái chân móc thứ nhất của hai chân cùng chân phía dưới thì cái chân móc đầu tiên này các bạn sẽ móc cho mình vào đây hai mũi móc đơn sau đó sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến khi ta gặp được cái chân móc đầu tiên của hai chân cùng chân phía dưới nè thì đây là chân đầu tiên của hai chân cùng chân phía dưới móc vào cái chân móc này hai mũi móc đơn sau đó cứ móc xoắn ốc tương tự cho mình ha móc xoắn ốc tương tự như vậy cho đến khi cái vòng tròn này nó vừa với vòng đầu của bé thì các bạn ngưng ta cứ móc xoắn ốc nè mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi các bạn gặp chân móc đầu tiên của hai chân cùng chân phía dưới thì chân đầu tiên ta sẽ móc hai mũi móc đơn sau đó làm tương tự xoắn ốc cho đến khi ta được cái vòng tròn vừa với vòng đầu của bé ha đây gặp chân thứ nhất của hai chân cùng chân phía dưới thì móc vào chân này hai mũi móc đơn sau đó làm tương tự cho các vòng móc còn lại ha cho đến khi ta đạt được vòng tròn nhất định sau khi đã móc xoắn ốc các cái mũi móc đơn cho đến khi cái vòng tròn này vừa với vòng đầu của bé rồi á cũng thêm mũi cho mình khi gặp cái chân móc đầu tiên của hai chân cùng chân phía dưới nè đây hai chân cùng chân phía dưới thì chân đầu tiên ta sẽ móc hai mũi móc đơn ha tương tự cho các hàng móc ở phía trên cũng vậy nè sẽ thêm mũi vào chân móc đầu tiên của hai chân cùng chân phía dưới và cái chân cuối cùng này cũng tương tự thêm mũi vào chân đầu tiên của hai chân cùng chân phía dưới thì lúc này cái vòng tròn ở phía ngoài này nó đã có cái độ rộng vừa với vòng đầu của bé rồi thì các hàng móc tiếp theo các bạn sẽ không thêm mũi tức là mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc mỗi chân móc các bạn cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi đã móc được các cái mũi móc đơn ta gặp cái chân móc đầu tiên của hai chân cùng chân phía dưới nè thì cái chân đầu tiên này ta không thêm mũi nữa các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi móc đơn sau đó di chuyển kim qua chân móc kế tiếp và móc vào đây một mũi móc đơn sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc đây ở đây ta không tăng mũi nè các bạn cứ làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cứ móc xoắn ốc cho mình tương tự như vậy nè đây ta cứ móc xoắn ốc mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và sẽ móc thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy cho đến khi chiều cao từ phần đỉnh nón đến cái hàng móc ta thêm cuối cùng á nó bằng được đến cái phần tay của bé thì các bạn ngưng ha cứ móc xoắn ốc mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cho đến khi đạt được cái chiều cao của phần thân nón khi gặp chân móc thứ nhất của hai chân cùng chân phía dưới thì cũng móc vào một mũi móc đơn thôi nha sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại nè làm tương tự cho đến khi ta đạt được chiều cao của phần thân nón. Sau khi đã lên được nhiều vòng móc tương tự thì lúc này chiều cao từ đỉnh nón đến cái hàng móc thêm cuối cùng nó bằng đến cái phần tay của bé rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ móc họa tiết bèo ở phía dưới. Và để xác định được điểm đầu tiên ta móc cái phần vành bèo này, các bạn sẽ dựa cho mình vào cái vòng tròn đầu tiên ở đây nè. Đơn giản nhất là ta sẽ dựa vào cái chân móc bắt đầu móc cho cái vòng thứ hai á. Sau đó từ đây sẽ giống thẳng xuống các cái chân móc ở phía dưới. Đây, các bạn sẽ giống thẳng xuống cho mình đến cái chân móc cuối cùng ở đây. Thì đây sẽ là chân móc cuối cùng và cũng là chân móc đầu tiên để mình bắt đầu cái phần vành nón. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần vành bèo ở đây. Và để đánh dấu được đây là mũi móc đầu tiên và cũng là mũi cuối cùng cho cái phần vành á, thẳng hàng với cái chân móc ở phía trên đây nè, thẳng xuống phía dưới. Thì các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc này một mũi móc đơn nữa. Sau đó dùng kim đánh dấu, đánh dấu cho mình vào cái chân móc này. Đánh dấu vào một chân móc bất kỳ mà gần cái chân móc này ha để ta có thể phân biệt được đây là điểm đầu tiên nè sau khi móc được hai mũi móc đơn cho cái chân móc đầu tiên này thì chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc bên cạnh này một mũi móc đơn khi được một mũi móc đơn rồi thì chân kế tiếp sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc được hai mũi móc đơn cùng chân móc thì chân kế bên là một mũi móc đơn như vậy là hàng móc đầu tiên của phần vành nón ta có móc xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc xen kẽ một mũi móc đơn nè đây chân này móc một mũi móc đơn thì chân kế tiếp sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân tiếp tục chân kế bên móc một mũi móc đơn chân kế tiếp sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân ở đây mình có được các cái cụm chân móc xen kẽ nè hai mũi móc đơn cùng chân xen kẽ với một mũi móc đơn các bạn sẽ làm tương tự cái cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến chân móc mà ta đánh dấu ở đây cũng móc xen kẽ một mũi móc đơn vào chân kế bên thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân ha làm tương tự cho các chân móc còn lại nè sau khi đã móc được xen kẽ các cái cụm chân móc như thế này cho đến cái chân móc mà ta đánh dấu ở đây đây sẽ là chân móc đầu tiên ở phần vành nè móc xen kẽ các cái cụm này cho đến chân móc mà ta đánh dấu ở phía trên đây cái mũi móc mà mình đánh dấu ở phía trên nó sẽ thẳng hàng như thế này ha ở vòng móc thứ hai của vành nón ta sẽ không tăng mũi tức là mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và làm cho các chân móc còn lại nè chân bên cạnh một mũi móc đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn kế bên cũng móc một mũi móc đơn chân bên cạnh này cũng móc một mũi móc đơn đây như vậy là ở đây mình không tăng mũi nè các bạn cứ làm tương tự cho đến chân móc mà ta đánh dấu sau đó móc thêm cho mình một hàng móc nữa tức là ở đây ta sẽ có hai hàng móc không tăng mũi ha mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho đến chân móc ta đánh dấu sau khi đã móc được hai hàng móc đều nhau và không tăng mũi cho phần vành nón nè đây hai hàng móc đều nhau không tăng mũi thì cái chân kết thúc nó cũng nằm ở chân móc thẳng hàng với cái chân móc mà ta đánh dấu ở phía trên ha bây giờ ở hàng móc thứ tư của phần vành nón các bạn sẽ tiến hành tăng mũi cho mình và để ý giúp mình nè hàng móc đầu tiên của phần vành nón ta tăng mũi đây tăng một mũi xen kẽ hai mũi nè hai hàng móc tiếp theo ta không tăng mũi thì đến hàng móc thứ tư của phần vành nón các bạn sẽ tiến hành tăng mũi cho mình móc vào cái chân móc đầu tiên sẽ là chân móc bắt đầu của cái hàng móc thứ tư và thẳng hàng với chân móc mà ta đánh dấu ở phía trên hai mũi móc đơn vào đây khi đã móc được hai mũi móc đơn để đánh dấu đây là chân móc đầu tiên của vòng thứ tư, các bạn di chuyển kim đánh dấu lên đây để ta phân biệt được đây là điểm kết thúc nè. Sau đó hai chân kế bên, mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chân móc kế tiếp là chân móc thứ ba, móc vào đây hai mũi móc đơn. Tiếp tục hai chân kế bên, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì chân kế tiếp là chân móc thứ ba sẽ móc vào đây hai mũi móc đơn thì ta được các cái cụm chân móc nè hai mũi móc đơn mỗi chân móc xen kẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc nó khác với cái hàng móc đầu tiên của phần vành nè một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc ha thì các bạn sẽ làm tương tự cái cụm này cho đến chân móc mà ta đánh dấu ở đây hai chân móc liên tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn đến chân thứ ba thì ta sẽ móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân và làm tương tự cho đến cuối hàng khi đã móc được xen kẽ đến cuối vòng hai mũi móc đơn mỗi chân xen kẽ hai mũi cùng chân nè thì đến cái chân móc mà ta đánh dấu ở đây là cái chân móc kết thúc cho cái hàng móc thứ tư này thì tương tự như hai hàng móc thứ hai và thứ ba ở cái phần vành phía trên á các bạn sẽ móc thêm cho mình hai hàng móc không thêm mũi cho cái hàng vành này ha lúc này cái phần vành bèo của mình nó đã có cái độ gợn sóng nè các bạn sẽ móc thêm cho mình tương tự ha tức là ở đây ta có hàng móc thứ nhất tăng mũi nè hai hàng tiếp theo không tăng mũi hàng thứ tư tăng mũi thì hai hàng tiếp theo sẽ không tăng mũi và các cái hàng móc tăng mũi nó sẽ tăng dần đều so với hàng móc thứ nhất đây móc thêm cho mình hai hàng móc tương tự hoặc là các bạn có thể thêm nhiều hàng móc hơn cho cái phần vành của mình nó được to ra mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc làm tương tự cho đến cuối hàng sau đó cũng móc xen kẽ nhiều hàng móc tương tự ha cho đến khi ta đạt được cái độ rộng của phần vành đối với size nón này mình chỉ móc 5 hàng móc cho cái phần vành nón thì lúc này cái phần vành nón của mình nó đã uốn cong rồi ở cái điểm kết thúc này là cái điểm thẳng hàng với chân móc mà ta đánh dấu ở phía trên này nè để kết thúc được cái điểm này các bạn sẽ tiến hành bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi dời sau đó kéo sợi len và cắt len thì lúc này cái chân móc của mũi dời ta vừa móc nó sẽ nằm thẳng hàng với cái chân móc mà ta bỏ qua ở đây nè hai chân này nó sẽ nằm thẳng hàng với nhau và lúc này cái sợi len thừa nó đang nằm ở phía ngoài các bạn sẽ tiến hành dùng kim đâm từ dưới lên trên vào cái chân móc ta móc mũi dời sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau mũi móc và tiến hành giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ở phía trong khi đã giấu lên rồi thì lúc này cái phần mũ của mình nó đã có cái độ cong lượng sóng bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần lá và cuốn ở bên trên ta sử dụng màu xanh tạo một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn móc lên một mũi móc xích sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 8 mũi móc đơn 1 hai ba bốn năm sáu bảy và tám Khi được 8 mũi móc đơn liên tiếp, nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại. Và móc vào chân móc của mũi đơn đầu tiên ở vòng thứ nhất. Móc vào đây một mũi móc đơn. chân móc thứ hai cũng móc một mũi móc đơn chân thứ ba cũng móc một mũi móc đơn tương tự chân móc thứ tư cũng móc một mũi móc đơn chân móc thứ năm cũng móc một mũi móc đơn chân thứ sáu móc một mũi móc đơn chân thứ bảy móc một mũi móc đơn và chân thứ 8 cũng móc một mũi móc đơn lúc này cái hàng móc thứ hai của mình nó sẽ có tổng số mũi móc bằng với số mũi móc của vòng thứ nhất ha và cái phần này nó đã có cái độ cong lại nè tạo ra các cái cuốn lá các bạn sẽ làm tương tự xoắn ốc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn sau đó sẽ làm tương tự xoắn ốc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn cho đến khi cái phần cuốn lá này được tầm khoảng 1 đến 2 cm thì ngưng ha mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Sau khi đạt được độ cao của cuốn lá thì từ cái chân móc cuối cùng mà ta móc này bắt đầu móc lên phần lá ha từ đây móc lên 5 mũi móc xích 1 2 3 4 5 khi đã được 5 mũi móc xích liên tiếp tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích 1 2 3 móc vào chân móc thứ 5 3 mũi kép đơn cùng chân móc kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai tiếp đơn thứ ba. Sau đó chân móc thứ tư của cái dây móc xích đầu tiên cũng móc vào đây một mũi kép đơn. Chân móc thứ ba cũng móc một mũi kép đơn. Tương tự chân móc thứ hai cũng móc một mũi kép đơn. Ở cái chân móc thứ nhất này ta sẽ móc một mũi nửa kép ta được một phần của thân lá đầu tiên nè tiếp tục đến cái thân chân móc của mũi móc đơn cuối cùng này của mũi móc đơn ở cái phần cuốn lá ta sẽ móc vào cái thân chân móc này một mũi móc đơn và di chuyển kim đến chân móc đầu tiên là cái chân móc ta gặp kế bên á, của cái phần cuốn lá móc vào đây một mũi dời đây móc vào đây cho mình một mũi dời ta được hàng móc đầu tiên của phần thân lá nè để móc được hàng móc thứ hai ta sẽ tiến hành quay ngược đầu móc lại lưu ý cho mình khi quay ngược đầu móc các bạn đưa ngón tay cái ra phía sau sau đó đẩy cuốn lá về phía trước và ta sẽ bắt đầu móc từ cái điểm này ha móc vào chân móc của cái mũi móc đơn phía dưới á móc cho mình vào đây một mũi móc đơn chân móc của mũi nửa kép phía trên móc vào đây một mũi nửa kép các chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Sau khi đã móc được đến cuối hàng thì ở cái chân móc cuối cùng của hàng móc thứ hai này ta sẽ móc thêm vào đây hai mũi kép đơn nữa móc vào đây hai mũi kép đơn nữa một và hai như vậy là chân móc cuối cùng của hàng móc thứ hai ta có ba mũi kép đơn từ đây móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại móc cho mình vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích ở cái hàng móc thứ ba này các bạn sẽ không móc vào cái chân móc ta vừa móc mũi dời ha ta sẽ móc vào hai cái chân móc kế bên này nè chụm lại thành một chân lấy lên đâm kim vào chân kế bên kéo lên kéo qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy lên và đâm kim vào chân kế tiếp kéo lên kéo qua hai chân móc trên kim sau đó kéo len cho mình qua ba chân móc trên kim lúc này cái phần đỉnh lá của mình nó đã có cái độ nhọn rồi nè các chân móc kế tiếp ta sẽ móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha cứ móc tương tự và chừa ra cho mình hai chân móc cuối cùng ha là cái chân móc của mũi móc đơn và mũi nửa kép ở phía dưới á khi gặp chân móc của mũi nửa kép phía dưới móc vào đây một mũi nửa kép và chân móc của mũi móc đơn còn lại móc vào đây một mũi móc đơn di chuyển kim đến chân móc kế bên của cái phần cuốn lá chân móc kế bên mà ta gặp nè móc vào đây một mũi dời ta hoàn tất được hàng móc thứ ba cho phần lá thì bây giờ mình sẽ móc tiếp hàng móc thứ tư và là hàng móc cuối cùng cho chiếc lá đầu tiên ha quay ngược đầu móc lại khi quay ngược đầu móc thì cũng lưu ý đưa ngón tay cái ra phía sau và đẩy cuốn lá qua một bên móc vào chân móc mũi đơn chân móc của cái mũi đơn phía dưới móc một mũi móc đơn chân móc của mũi nửa kép móc một mũi nửa kép đây móc vào đây một mũi nửa kép sau đó các chân móc kế tiếp mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ta sẽ chừa ra bốn chân móc cuối cùng ở đây và tiến hành chụm lại thành hai chân móc tức là hai chân móc liên tiếp sẽ chụm lại thành một chân nè thì cái cách chụm nó cũng tương tự ta lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc liên tiếp với nhau sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim tiếp tục lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc còn lại kéo len qua ba chân móc trên kim móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại thì ta vừa hoàn tất được phần thân lá đầu tiên và nó có cái độ cúp lại nè để ta có thể trang trí lên phần đỉnh nón để móc chiếc lá thứ hai các bạn tiến hành bỏ qua cho mình cái chân móc đầu tiên này và móc vào cái chân móc thứ hai một mũi dời chân bên cạnh cũng móc một mũi dời chân kế tiếp cũng móc một mũi dời chân kế bên là chân móc của mũi nửa kép các bạn cũng móc cho mình vào đây một mũi dời từ đây móc lên 4 mũi móc xích 1 2, 3 và 4. Sau đó các bạn sẽ tạo cho mình một phần thân lá tương tự như phần thân lá mà mình vừa móc ở đây nè. Cũng móc lên 3 mũi móc xích. 1 2 3, sau đó móc vào chân móc thứ tư của cái dây móc xích này, móc vào đây 3 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Và kép đơn thứ ba thì ở đây ta cũng có 3 mũi kép đơn cho chân móc đầu tiên nè tương tự như cái phần lá đầu tiên ta tạo ha thì chân móc kế tiếp móc một mũi kép đơn tương tự cho hai chân còn lại mỗi chân móc cũng móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi móc đến chân móc của cái mũi nửa kép phía dưới thì chân này cũng móc một mũi nửa kép và chân móc tiếp theo là chân móc của mũi đơn cũng móc một mũi móc đơn ta hoàn tất được hàng móc đầu tiên của phần thân lá nè di chuyển kim đến chân móc kế bên của phần cuốn và móc vào đây một mũi dời quay ngược đầu móc lại từ đây ta sẽ làm tương tự giống như cái phần lá mà ta vừa tạo ha móc vào chân móc mũi đơn một mũi móc đơn chân mũi nửa kép móc một mũi nửa kép các chân còn lại mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc chân cuối cùng của hàng móc này sẽ móc thêm hai mũi kép đơn nữa để ta có ba mũi kép đơn ở cái chân móc này từ đây lên hai mũi móc xích 1 2 quay ngược đầu móc lại và móc vào chân móc đầu tiên một mũi dời móc lên hai mũi móc xích hai chân kế tiếp chụm lại thành một chân Lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Và kéo len qua ba chân trên kim. Các chân còn lại, mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. khi gặp cái chân móc của mũi nửa kép phía dưới thì chân nửa kép này móc một mũi nửa kép và chân của mũi móc đơn kế bên móc một mũi móc đơn móc tiếp vào chân móc kế bên của phần cuốn lá một mũi dời quay ngược đầu móc lại hàng móc thứ tư tương tự móc vào chân móc mũi đơn một mũi móc đơn chân móc của mũi nửa kép móc một mũi nửa kép các chân còn lại mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và cũng chừa ra bốn chân móc cuối cùng để gộp lại thành hai chân móc ta sẽ gộp lại hai chân liên tiếp thành một chân lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc liên tiếp sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim và tương tự cho hai chân móc cuối cùng kéo len qua ba chân móc trên kim móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ta hoàn tất được phần thân lá thứ hai và để tiếp tục cho phần thân lá thứ ba cũng tương tự bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân kế bên một mũi dời và làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái chân móc nửa kép ha từ cái chân móc nửa kép này cũng tương tự móc lên cho mình 4 mũi móc xích giống như cái phần lá thứ hai nè móc lên 4 mũi móc xích thì ở cái phần thân lá thứ ba phần thân lá cuối cùng ta sẽ có 3 hàng móc khác với hai cái phần thân lá ở đây ta có 4 hàng móc nha thì cái thân lá cuối cùng ta chỉ có 3 hàng móc thôi móc lên 3 mũi móc xích móc vào chân móc thứ tư 3 mũi kép đơn các chân móc kế tiếp mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc chân móc của mũi nửa kép móc vào đây một mũi nửa kép và chân móc của mũi móc đơn móc vào một mũi móc đơn tiếp tục móc vào chân kế tiếp của phần cuốn lá một mũi dời quay ngược đầu móc lại hàng móc thứ hai tương tự chân mũi đơn móc một mũi móc đơn chân nửa kép móc một mũi nửa kép các chân còn lại mỗi chân móc là một mũi kép đơn và lưu ý chân cuối cùng của hàng móc thứ hai móc 3 mũi kép đơn vào chân cuối cùng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 chân móc của mũi nửa kép phía dưới móc vào một mũi nửa kép và chân móc của mũi móc đơn móc vào một mũi móc đơn di chuyển kim đến chân kế bên của phần cuốn lá móc một mũi dời như vậy là ta hoàn tất được cái phần cuốn ba lá như thế này ha đây các cái lá của mình nó sẽ có cái độ cấp lại nè để mình có thể trang trí được trên phần đỉnh nón từ chân móc cuối cùng này móc lên một dây móc xích để mình có thể tạo được các cái sợi dây để luồn qua cái phần thân nón ha Sau khi đã móc được độ dài của sợi dây, các bạn có thể dùng keo nến hoặc là kim khâu, khâu cho mình cái phần cuốn lá này vào trên đỉnh của thân nón. Đồng thời cũng khâu cố định luôn cái sợi dây này xung quanh cái phần thân nón, để cho phần thân nón của mình có điểm nhấn hơn ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu nón vành bèo cho bé như thế này. Chúc các bạn thành công!